rồi dạ. chuẩn bị đi tắm cũng lành nha nè rồi vô dụng sinh đi rồi rồi rồi rồi được rồi được rồi được rồi nhiều quá nhiều quá rồi ok mình sẽ làm cho nó nhũn ra các bạn ấm ha okay. giờ chắc mình phải cho thêm đất nữa đi nó hơi loạn rồi mình phải cho nó sệt sệt nó tẩm phùng sinh nó mới đà Ông rình giống heo bếp ba Giống heo bếp ba hả? Trời đất ơi Tôi ra lấy cái wow. Ờ, ừ. <laughs> Trời ơi, hôm nay khủng long đi tẩm vùng sinh luôn <laughs> Tạm thôi các bạn nữa Vô Một, hai, ba nhảy Đi xuống trình nhảy thôi Đã quá Đã là Xuống đây chơi nè các bạn Mình nữa, mình nữa À, mình nữa, mình nữa, mình xuống luôn Trời ơi <laughs> Mình phi nhanh quá vậy Mình cũng muốn xuống nữa Mình xuống ngược đây Ô, oh, tắm mát quá nè Lặn luôn Wow, đảo các bạn ơi Ồ. Ê, hay là mình đi xuống dưới đây tắm luôn đi hai đầu ok đấy đi luôn mình muốn mà mình muốn mà Cổ dây còn muốn nữa ok cổ dây xuống nữa. đây nè cổ dài xuống đây xuống đây các bạn ơi mình đi thôi xuống đây rồi quay đây quay lên mình muốn rồi đi tiếng ơi mình muốn mà mình muốn ờ à, xuống đi bạn vui quá mình muốn mà rồi mình xuống luôn đi bạn mình muốn mà rồi, bạn xuống đây luôn đi xuống luôn đi rồi tắm thôi các bạn ơi quẩy thôi đã đánh quá thôi <laughs> đánh răng hả nước này Trời. không đánh răng được đâu đón này mình sẽ nhảy giống như heo ba vậy đó heo dũng à mình sẽ nhảy lên nhảy xuống trên những dũng sinh ừ. nhảy không nhảy giống bếp ba vậy đó một hai ba ừ, mình sẽ nhảy lên nhảy hai, xuống ba. Ừ. nhảy, hai, nhảy, nhảy, nhảy mạnh nhảy ờ, mạnh luôn. một hai ba chấm nhảy <laughs> mạnh Ôi. Ok, tắm thích quá rồi Chuẩn bị đi lên thôi anh em Lên đây dẫm những sình khô đi Ồ, dọc sình thật là đã Trời ơi, thành là kiến khủng ơi Trời. bạn dơ hết rồi ha ha nhìn mặt bạn bắt cười quá <laughs> mắc cười quá à. thôi cho bạn nằm xuống luôn đi bạn dơ mà không có đựng được đâu rồi rồi hai đầu lên này chơi thôi Bạn xấu à Bạn xấu à Bạn xấu à Rồi hai bạn cổ dài rồi bạn ngắm bơm Hôm hôm nay mình chơi một bữa thật à Bạn xấu à Bữa sau mình không có chơi dơ nữa nha các bạn Hai bạn cũng lông gai <laughs> coi đi ngon quá dơ quá như này là dơ nha lắm nha các bạn mình sau là mình phải đi tắm rửa sạch sẽ nha mình không được chơi dơ nha tắm lấy bôi đàng hoàng nha rồi lại lên lại lên thôi các bạn ơi đi sắp mưa rồi, rồi. Sắp mưa rồi trời mưa tới rồi rồi sắp mưa rồi rồi rồi trời ơi mình mình coi các bạn này wow đây chuyện gì xảy ra vậy chuyện gì xảy ra với tụi long đây ok mấy bạn này chơi dơ quá mấy bạn này chơi dơ quá như vậy là không được ha mình phải đem các bạn đi tắm thôi ok đi rửa thôi rồi rồi Wow <laughs> Rồi bây giờ mình sẽ đi tắm cho các bạn khủng long nha Tắm oh. Ờ. nát thôi Sẽ rửa ở đây thôi Đầu tiên bạn này sẽ rửa sạch Wow Đã quá các bạn ơi rồi đó nha mình chơi dơi xong rồi mình phải tắm rửa sạch sẽ nha các bạn wow rồi vô đây tắm đi wow rồi con tắm đi ôi bạn ấy đái luôn như vậy mà rồi tắm cho tà rét nha wow Chào chào đi rồi ok để sạch chưa chưa sạch rồi tẩy sạch hơi hơi rồi con tẩy đứng lên đi cho con rồi cho con bơm rồi thả ra thả ra ờ rồi cho con công cái vòi đi con công cái vòi đi rồi rồi rồi cho cha rửa wow con tắm cho các bạn nha các bạn tắm sạch nha tắm sạch không về mẹ la ờ các bạn hai đầu đi bạn ơi Wow. Trời ơi chơi sao mà vô miệng ừ, khác vô luôn. miệng nè, cái chân nè. Mùi hết cái đầu luôn, cái này mà mẹ thấy thì chị không. <laughs> Ăn đòn thôi nhé. Tắm trộn thôi nha. Rồi. Wow, đây là các bạn nè, tắm sạch rồi nè. hai bạn. Chạy lên các đi. bạn ơi. Tắm cho mình đi mưa tới nơi rồi các bạn ơi. Wow. Này dính cái lầu nữa nè cái đuôi nữa nè đây là tẩm sơ sơ xong về nha tẩm lại sao bông nha cắm vậy chị bông biết tẩm dâm tẩm lại sao bông nha thôi các bạn ơi trời ơi cái nhưng có mưa tới rồi mưa rồi thắp mưa rồi nè mưa rồi về nhà thôi tắm đã tắm đã rồi về rồi tẩm cái bạn này nữa tắm rồi về tắm lẹ rồi về tẻ đi nhanh lên trời ơi dơ quá chơi gì mà dính mày dính chạy chạy chạy về đi con trời mưa rồi chạy về đi chạy về chạy đi về trước đi chạy về ông nội đi wow mau mai mau mai bấm xì dừng giữa chừng ừ xịt đó luôn đi wow rồi cho các bạn tặng cho nó luôn đi mấy bạn này dơ quá chơi gì mà lăn hết cả đất rồi khủng long ơi khủng long dơ quá khủng long ơi nhanh lên nhanh lên nhanh lên tắm nhanh lên nhanh con về nhanh con về bạn này da đen quá nên nhìn không biết dơ luôn bạn <laughs> này là bạn da nâu hay da trâu đây khủng long da trâu ờ, mấy bạn nhỏ Rồi sạch sẽ rồi. Wow, đây là các bạn cùng mong sau khi tắm xong. Ok, đã sạch sẽ, điểm danh chuẩn bị về nhà Rồi, bây giờ các bạn khủng long chơi sạch rồi các bạn ơi Mình hãy uh, rửa tay sạch, tắm sạch sau khi chơi nha Để không bị vi khuẩn nha các bạn Bye bye